điệu ngây thơ ai mà không không ai biết biết tình my nhiên nhang dạ chi hành đăng đăng bảo á cơ nguyện nguyện hành hành đầu đầu bách gia trăm trăm họ đắc đắc bình an cung cấm quảng hoàng quảng cung cấm quảng hoàng dày thình cô sướng dương gian nữ đồng đồng nữ cô ngực sòng sơn Anh mặc áo dài, ai ta biết là gì? Lại người sân <laughs> hơn. lành cô mới sang sinh tuổi vừa ta chỉ với chúng ta thôi không thôi các chỉ cần nổ chỉ cần nổ nó mang bệnh cho việt nam đấy bớt bớt lần cứ chỉ cần nổ cô về bắt điều sớm chiều bà vang Anh khơi mê bác rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời từ sông trà tôi linh hài hòa dạo trời khắp đường này hoa bồng bồng thông cô lấy làm già khí đèn đồng cuồng tú khí trung linh ôi cung khuya sớm xa bao bạn đến đây khuya sớm ra